một tháng em ra được uh, hai lần rồi hai lần thì em hơi ít chị tháng có hai lần là ít rồi thì em muốn một tháng mấy lần tuần lần tuần lần được không tuần lần là có đi tháng bốn lần dạ thí dụ như mà một tháng hai lần mà một lần hai ngày được không chị cái người chơi thấy sẽ tiết chút sức khỏe là không rồi tiết chút không, không có dạ không đúng, được đúng à? rồi không có nhiệt tình lắm đúng rồi mà nhiệt tình quá mà mới quen thì chơi không nhiệt tình cũ á em cũng cũng buồn nhiều với lại ờ, em cũng có một cái ờ, hy vọng là cô ấy quay lại hả hả đi về đi về mời bạn trai chào bạn bạn dạ. tên gì giới thiệu luôn em tên là bùi hòa bình à, năm nay là em uh, vừa mới bước qua tuổi băm rồi em làm về uh, kinh doanh dạ. rồi mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu tai quá trời các bên kia dạ, em chào chị Cát Tường dạ. dạ. chào anh Quyền Linh chào, chào bạn, bạn cùng chơi dạ em là Trần Minh Nguyệt 25 tuổi em hiện là uh, giáo viên dạy tiếng Anh với dạy nhạc dạy tiếng Anh và dạy nhạc dạy dạ. ở đâu em à. ở Vũng Tàu Ủa mà em dạy ở Vũng Tàu hả dạ. là hiện giờ em ở Vũng Tàu em ở Vũng Tàu luôn ạ à. à là hôm nay lên đây để tham gia chương trình thôi hả dạ đúng rồi à về ủa anh kia quê ở đâu nãy nghe chưa rõ dạ dạ em sống ở sài gòn chị ơi thành ra là đi cũng gần Dù nếu giờ ba quen bạn gái ở vũng tàu thì ờ, tháng ra mấy lần chắc một tháng em ra được uh, hai lần Đúng rồi tháng hai lần thì em thấy hơi ít chị tháng có hai lần là ít rồi ý em muốn một tháng mấy lần tuần lần tuần lần được không tuần lần là coi như tháng 4 lần dạ thí dụ như mà một tháng hai lần mà một lần hai ngày được không chị người chơi thấy ừ, sẽ tiếc chút sức khỏe rồi không rồi. Dạ. tiếc chút công sức không có dạ thấy không đúng, được đúng rồi không có nhiệt tình lắm đúng rồi mình nhiệt tình quá mà mới quen thì chơi không nhiệt tình rồi <laughs> ta bận công việc bên đây là làm giám đốc phát triển thị trường đúng không dạ vâng em ờ, hiện đang làm về thang máy bạn ờ, làm nghề thang máy bạn ờ, làm giám đốc phát triển thị trường bạn đi suốt như vậy dạ. đúng là không có thời gian quen bạn gái rồi không dạ. lẽ mình không có chừa một cái khoảng không gian nào cho bạn gái hay sao Em từ sau khi cái mối tình cũ á ừ. em cũng um, cũng buồn nhiều với lại à, em cũng có một cái ờ, hy vọng là cô ấy quay lại hả cô đi về em đi về đi, đi về vẫn còn Đang, à, ờ. yêu bạn kia à, không anh sao bạn nói mà vẫn mong quay trở lại dạ tức là trong một cái khoảng thời gian đó thì nó cũng buồn cũng lâu lắm nhưng mà một ngày cái mình nhận ra là ờ, tại sao mình cứ phải buồn hoài à Đúng cuộc rồi, sống của mình à. <laughs> cuộc sống của mình có 60 năm trời à, à. thôi đừng có nói chuyện cũ buồn nữa bên đây ta muốn đi về rồi đấy nè không, không, không, không, không dạ có chứ anh nghe dạ, bài khi người đàn ông khóc chưa nè bây giờ ờ, bạn này rất là tình cảm nói nữa là bên đây cổ đi về đó nha nóng lắm rồi đó nha giận dạ. rồi đó giờ nè em nói những cái điểm mạnh của em cho anh nghe coi dạ thật ra em tới đây giống như là em muốn trình bày hết những cái ờ, những cái tư tưởng tình cảm của mình để mà mình chọn cái người phù hợp ừ. à, thì em nói hết là khuyết điểm thì em có nhiều lắm thứ nhất em là một người rất là thẳng thắn ừ. thứ hai em hơi nóng tính ừ. em nghĩ khuyết điểm cũng hơi bự đó chị hơi uh, nguyên tắc có nghĩa là một vài lần gặp em thì em sẽ rất là nguyên tắc và khó gần nhưng mà thân rồi thì cũng vui lắm không có gì đâu à, với lại à, hơi có cảm xúc mạnh á có nghĩa là mình nói cái gì mình làm cái gì mình cũng phải dùng hết và mình nói mình làm ngay lúc đó đó nghĩa là con người mình ờ, có tư chất nghệ sĩ đúng rồi đó chị cho nên là mình làm việc theo cảm xúc thế là bây giờ là thích nhau. mà nói vài câu quê là họ thích hết thích có có nghĩ là cảm xúc hơi tuột rồi đó nãy giờ là tuột tới rồi. đây là tuột rồi mình đây, đấy chị biết em tuột mà chị đang ráng bơm em lên nói gì cho nó hết tuột thôi nói gì cho nó hết tuột thôi em em hơi hơi lạ đó là em học luật em tốt nghiệp đại học luật em à, có một thời gian qua úc học một năm rồi em về đây hồi đầu năm em cũng đi làm rồi nhưng mà bức bách quá thế là em bây giờ chỉ có đi dạy tiếng anh và đi dạy nhạc thôi nhưng mà bên cạnh đó em cũng có một số ưu điểm như sau đó là em thích chăm sóc nhà cửa em ừ. rất thích nấu ăn ước mơ lớn nhất của cả đời em là có một cái khu vườn nhỏ của mình đại khái là à, phát triển mô hình vườn rau sạch vườn rau sạch dạ làm nông dân đại khái vậy đó à. chị và ờ, hôm em nay thích... em đến đây là em khát khao gặp người đàn ông như thế nào cũng không cần giống em lắm đâu tại em thấy em cũng hơi lạ đó cho nên là uh, chỉ cần hiểu thôi với lại uh, ờ, vun đắp chồng một làm một khu vườn cho em có khao khát không dạ thì uh, những cái sở thích với lại những cái tính cách của bạn đó thì uh, giống y chang em luôn cái mong ước của em cũng là trồng rau sạch luôn thật ra mình sống trong môi trường này mình thấy nó ô nhiễm quá à, mai này nếu mà em có tiền á là em lên núi em sống hoặc là em về mình biển gì đó em sống và em sẽ à, trồng rau nuôi cá nuôi bò vậy đó cũng cùng sở thích ha dạ khuyết điểm gì ưu điểm gì nói cho bạn kia biết luôn nhanh đi để bạn ờ, tụt cảm xúc á ưu điểm là em ờ, em rất là vui tính em hài hước và em ờ, nói chuyện thì nó dễ gần dễ gần nó mới lên câu đầu tiên là thấy là dễ quê rồi chứ dễ gần dạ tại vì em em muốn chia sẻ cái cái thật của em nó đang ờ, là như vậy ờ, tức là trong quá khứ thì bỏ bỏ bỏ, bỏ khoảng quá khứ đi bỏ dạ, mình phải sống tới cái vườn rau sạch phía trước dạ thì cái yếu điểm của em á thứ nhất á là à, em ngủ ngáy và cái này là tụt nữa tụt dạ. nữa tụt hết khuyết điểm mà nói đi dạ và cái thứ hai là em có một cái mùi uh, mùi hôi cơ thể giờ thành ra có là đâu, có gì đâu ngoài những cái phần đó thì uh, nhưng mà bù lại cái chuyện mà mùi hôi á thì em hay tắm lắm thành ra một ngày em tắm ờ, cũng hai lần tôi không hôi mà ngày tôi cũng tắm năm lần dạ. uh, và và <laughs> dạ chị ngửi thấy mùi gì không chị thiệt luôn hả dạ đúng rồi chị mùi có thể tôi phải mùi hôi dạ cái đó người ta giấu đi ai đâu mà lên mà phủ ầm ầm vô người ta vậy người ta một cái người dạ. nghệ sĩ mong manh ngồi bên kia kìa dạ. lên nhưng mà quốc nãy giờ người ta tụ cảm xúc tụt tới dưới tôi mới có lâu lên được như đây ông đập xuống nữa dạ rồi muốn đi kiếm vợ không ờ dạ muốn chị cô này dễ thương lắm á nghe nói quá một hồi là hối hận á khao khóc dạ. sao ngoại hình sao À, dạ em thì à, nếu mà từ 1 m năm đến 1 m chín đó là phù hợp với em hết. gì rộng dữ vậy dạ. khoảng cách xa vậy dạ tại vì nếu mà thí dụ mà 1 m năm á khi mà hung á thì em ôm lên còn nếu mà 1 m chín thì em đứng nhón chân cũng được được dạ. được ấn tượng rồi đó dạ chị hả dạ. thật ra em đăng ký thì em nói là em thích người có mùi cơ thể á có không dạ nhưng mà anh này anh nói là mùi hôi cho nên là em phản ứng vậy thôi vậy là mỗi người có một cái mùi á mùi đặc trưng của cái người đó tuyến mồ hôi đó chị mùi đàn ông mùi, phải không à, nhưng mà anh này anh nói mùi hôi cho nên là em hơi ủa biết đâu em yêu em thích cái mùi hôi của không nhiều khi đó. em lại ghiền cái mùi đó đó cái đâu mà không có cái mùi đó là chết chịu không nổi luôn á trời bây giờ là mình biểu diễn nghệ thuật đi làm một cái cho bên kia sợ chơi anh ơi đàn đó là cô đó đàn hay là có người đệm đàn cô đó đàn chứ các tường làm gì biết đàn dạ <laughs> dạ hôm nay đến đây thì em cũng có có chép một bài thơ móc bóp giám anh đưa tiền hay gì à, dạ à, bài thơ này nó chưa có tên dạ. có phải anh khờ lắm phải không 30 tuổi đến vẫn nằm không sáng trưa chiều tối công với việc đi về nhà cửa cứ lạnh không lỡ có yêu anh em đừng sợ tim anh nóng rực cả mùa đông nếu buồn gọi anh em biết không có người chia sẻ tỏ nỗi lòng 30 tuổi đến tình chưa có đã có chương trình chắc thành công <laughs> thiếu câu nữa yêu yêu anh em có sợ không dạ. mùi hôi thoang thoảng đâu đây đó dạ. phải thêm câu đó nữa thì mới thật dạ. đúng không dạ. giờ vấn đề chỗ là giờ hôm nay em có được người thân gì theo không à, có anh hôm nay em có mời mẹ của em theo có mẹ hả dạ dạ Rồi, mẹ nữa đó mẹ chào cô ạ à. xin chào anh Quyền Linh dạ, dạ. Cô, cô nhìn thấy ờ, đối phương bên kia sao cô à, theo như mình thấy thì ờ, cô bé rất là xinh xắn nói chuyện cũng dễ thương à, rất là thích còn cảm ơn bác có đi với người thân không em? Dạ em có đi với bạn thân của em Em chào chị Cát Tường ạ, em chào anh Quý Linh Cảm xúc của bạn nãy giờ dành cho cái anh bên kia đó em nhận xét ảnh sao? À, có lẽ là cảm xúc của em cũng như cảm xúc của người ấy cũng lên lên xuống xuống <laughs> Nhưng mà em hy vọng là anh sẽ không nóng tính bởi vì Nguyệt nó rất là nóng tính rồi Khi mà nó nóng tính một cái là em em sợ luôn Nóng có khi nào Nguyệt đánh ai không em? Dạ đánh thì không có đánh Chứ mà nóng mà làm gì? nóng thì lừa ờ, lừa mắt rồi đập bàn cái đầm cái đập chi cho đau tay rồi cho đập nào dạ à, bây giờ mình à, để anh xem thử bên đây nãy giờ khen đẹp lắm À, chào bạn, rồi dễ thương quá dạ, Nhưng mà sao nóng tính vậy ta? Thì có nghĩa là em thể hiện cảm xúc nó nó trong sao nó vậy á Có nghĩa là nói cái gì em cũng dồn cảm xúc vô hết Thì nó như vậy thôi Giống anh á, sáng anh đi trang vậy đó <laughs> có gì dạ. bằng xử theo luật pháp thôi chứ không có dạ. <laughs> gì đâu sợ rồi kéo dạ. màn lên nhìn thẳng vô mắt bạn ấy nha Ờ, chào em Dạ chào anh Em cười ờ, ờ, Hôm nay anh có mang một cái ờ, món quà tặng cho em Dạ em cảm ơn ạ Em coi thử đi Dạ cảm ơn ạ thôi dạ. kệ đeo đi đeo cho tình cảm kéo cho dạ. dạ được rồi dễ thương quá à, anh quan niệm thế nào về cái cuộc sống hôn nhân á ờ, thứ nhất á, là phải biết ờ, hy sinh Uh ừ -huh. thứ hai á là việc thì phải chia sẻ với nhau dạ còn em á thì em cũng nói luôn giống như là mình đến với nhau á là mình tìm hiểu, hiểu nhau nghiêm túc và chân thành ừ. thế còn mình đi với nhau á thì mình phải chia sẻ ừ. cả một đoạn đường đó thì phải chia sẻ chia sẻ chia sẻ đó là rồi. có gì mình phải nói cho nhau nghe chứ đừng có giấu Đúng. giấu ai mà biết được đâu Đúng. đúng không dạ anh nghĩ là cái đó là cái quan trọng nhất dạ. với lại hồi nãy em có nói về cái vụ mà tính em nóng á em đập bàn đập ghế tính anh cũng vậy luôn á thật ra có những lúc mà em cãi á ừ, lúc cãi xong rồi em nghĩ là mình cũng hơi sai sai đó <laughs> nhưng mà hả cái lúc đó mình nóng quá mà thì nếu mà anh là người con trai mà chịu nhường nhịn một chút á thì em cảm thấy em sai rồi em sẽ em sẽ sửa lỗi à chỗ đấy thì em yên tâm tức là anh ờ, sẽ chia đều ra thí dụ như lúc này em nóng lúc sau anh nóng <laughs> dạ cũng được như như chia đều dạ, nó nghe nó nghe dạ dạ vâng à, dạ đứng ờ, nói chuyện nghe chút dạ Hả? đứng ờ, sao bạn thấy đẹp trai không dạ. hồi nãy tôi đứng xa đấy nhầm của tôi à dạ. đứng sát sát mình chút xíu nữa coi dạ không Đúng, ờ, ok, không okay. nổi, không nổi Thôi, thôi, ngồi được rồi đó <laughs> Thôi bỏ cái vụ đầu đó, bỏ, dạ. bỏ Hết giờ rồi, bấm nút Đó, suy nghĩ thật kỹ nha Quyết định nha, đo cảm xúc của mình đi Lúc lên lúc xuống Cân chia đông đếm coi cái lên nhiều hay cái xuống nhiều Một Hai Muốn lấy vợ lắm rồi làm gì bấm nhanh như vậy à, nôn quá hả em sợ cái nút nó không ăn <laughs> dạ. dễ thương đó bạn trai rất là dễ thương rất có duyên nói chơi vậy thôi dạ. chứ không có gì đâu dạ. không có thấy hồi gì đâu sợ hy vọng mọi người thì tiến xa hơn mời nhà trai rồi ngồi đi em trai và xin mời nhà gái bước ra sân khấu đây chị cầm cho rồi mình à, giới thiệu lớn lên để hai bên cùng nghe luôn nha dạ. bắt đầu chào anh quyền linh chào em. xin chào tất cả mọi người em xin chào chị nam thư ạ à. Chào em Em xin tự giới thiệu, em tên là Đỗ Hữu Toàn Em năm nay 30 tuổi Quê của em là ở Bạc Liêu Và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh Công việc của em là làm bếp điểm tâm Nghĩa là làm những món điểm tâm của Hồng Kông à, Mời bạn nữ giới thiệu về bản thân mình Dạ, em xin chào à, anh Quyền Linh, em chào chị Nam Thư à, Chào à, toàn thể quý vị khán giả và bạn Nam ngồi bên kia ạ Em à, tên là Nguyễn Yến Nhi Năm nay em 24 tuổi Công việc hiện tại của em là giáo viên aerobics Cũng là một youtuber kênh của em em nói về, về điều gì dạ kênh của em thì à, em làm về ẩm thực chị à. và các món ăn rồi em làm về review các địa điểm ăn uống cũng như Trời các thử thách hợp nhau với các vậy. thử thách trong ẩm thực bên kia là em nói em làm à, ở nhà hàng nào dạ nhà hàng bao dâm sâm ở nguyễn tri phương à à bữa nào nhi qua đó review rồi ăn thử xem em có sao? tổ chức anh với nam thư ăn bữa không em dạ điều đó chắc chắn là có hai bữa được không tùy theo khả năng của à, mà anh với lại chị Đâm Ủa Thương. sao khả năng có thể mời tụi anh ba bữa được không khả năng ở đây là phụ thuộc vào thời gian chứ không phải là về tài chính à à thôi vậy bốn bữa đi trời ơi nghe an anh anh khoái quá nhìn anh là biết rồi hay quá hỏi chi cho con bé nó chặt vậy thiệt Nhìn tình biết luôn à là biết rồi tôi ăn cũng không có <laughs> nổi nhiều lắm đâu mỗi bữa uh, chừng vài chục món thôi bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi em trai dạ về ưu điểm của em là em làm bếp thì chắc chắn là em biết nấu ăn rồi rồi chuyện nhà của em thì em có thể quan xuyến được hết tốt khuyết điểm là gì khuyết điểm của em là uhm, tính của em thì hơi thẳng thắn chút xíu cho nên có nhiều chuyện em nói thẳng ra khiến cho mọi người cảm thấy là không lọt lỗ tai mới nói anh đó <laughs> nhiều khi mình góp ý thật quá đó dạ. người ta buồn dạ. giống như em nói anh là thấy là biết rồi anh cũng hơi buồn <laughs> với lại một cái điểm yếu của em nữa là ngày xưa em nói chuyện hơi vô duyên thành ra trong cái khoảng thời gian ờ, rất là lâu rồi em vẫn chưa tìm được bạn gái không bây giờ em nói có duyên đó bây giờ là bây giờ là em sửa đổi được Bây giờ Nhi em à, nói à, về ưu điểm khuyết điểm của bản thân mình nè Em là một người rất vui vẻ, hòa ừ, đồng ừ, ừ, Và rất dễ bắt chuyện để làm quen Ngoài ra thì em cũng có khả năng về ca hát Rất là thích nấu ăn Thành ra à, <laughs> em mới làm về uh, ẩm thực Ẩm thực dạ Có một cái thì em không biết đó là ưu điểm hay khuyết điểm Thì uh, em ăn rất là nhiều Vừa rồi em có làm một cái clip là ăn hai chục trứng hồng vịt lộn á Một mình em ăn được 20 cái trứng hồng vịt lộn Dạ Hai bạn này mà đến với nhau thì rất là hay nha có thể mở một nhà hàng nào đó tự buôn bán rồi tự à, nấu nướng rồi tự quảng cáo luôn nói về quảng cáo thì chắc chắn em sẽ mời anh là đến à, đầu tiên để để xong à, quán của em luôn vậy đó hả dạ anh tới anh ăn trước đúng không ăn trước luôn <laughs> bây giờ mình nói chút xíu về đường tình duyên đi em trai dạ em đã trải qua ba mối tình ở trung học em có quen được một người bạn gái đó là mối tình đầu của em em quen được khoảng hơn 3 năm mấy lý do em ngày xưa em rất là vô duyên mối tình thứ hai của em thì chưa được một năm cũng chia tay vì lý do là em vô duyên quá mối tình thứ ba mối tình thứ ba thì tình gia đình bạn đó có nhiều cái điều bạn trai không đáp ứng được điều gì mà em không thực hiện được cho gia đình của bạn gái bên um, đạo à em là người công giáo bạn gái ơi dạ em có đạo không dạ em là người công giáo ạ à. hay quá vậy là hợp lý rồi Nhi em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ thì uh, hai mối tình Mối tình đầu tiên cũng là thời còn học sinh vậy. ừ, ừ. Mối tình thứ hai thì uh, ở thời đại học thì ờ, mối tình nào nó cũng lâu dài là hai năm mẫu người ờ, lý tưởng của em là như thế nào về ngoại hình thì ờ, em cao một m sáu nên em hy vọng là anh bạn đó sẽ cao tầm mét bảy uh, trở lên có có đẹp trai kiểu hàn quốc hay là muốn cool boy ngầu ngầu em không dám yêu cầu vậy nhưng mà nếu mà được vậy là quá tốt luôn á chị à, <laughs> em có một cái người mẫu nào về nghệ sĩ uh, gì đó À, em thích anh anh Trấn Thành Em chỉ có một điểm chung là thích trai đẹp đúng rồi chị gặp trai đẹp có ngẩn ngơ trời em kể chị nghe một lần hôm đó là cũng buổi sáng đi làm bữa em đi bộ em đi ngược chiều với lại một cái anh trai rất là ừ. cao lai tây mình đang đi mình thấy quay sang thấy ha anh này đang đi đối diện mặt mình ảnh đẹp quá nhìn thì trên bậc thềm nó cao quá em bước em bị vấp sao em té lăn ra đó luôn trời đất ơi ảnh có quay lại đợi em không đi luôn chị <laughs> vậy thì rút ra mấy người đẹp trai chảnh lắm em ơi anh bên đây cũng style cũng trấn thành chứ không phải giỡn đâu mà nha dạ. nếu nói so về trấn thành thì có nhiều điểm rất là nhiều điểm em không bằng anh trấn thành nhưng mà anh Trấn Thành so với em thì cũng có nhiều điểm không bằng em đúng rồi sao Trấn Thành Hay nấu bằng em nữa chiều cao anh Trấn Thành chắc chắn là không bằng em rồi à. sống mũi cũng không cao bằng em nấu ăn thì em không biết nhưng mà về cái nước da thì em cũng là men lì hơn Trấn Thành à em ơi chị xác nhận luôn Trấn Thành không biết nấu ăn đâu em là bỏ xa luôn ừ. đó để anh qua anh coi mắt đàn gái như thế nào em muốn như thế nào em nói cho anh nghe thử coi có mẫu hình lý tưởng nào không mẫu hình lý tưởng của em ơi, nó bị Nhã Phương chẳng hạn bên Trấn Thành bên Nhã Phương ha Dạ em chào anh à, Em dễ thương chứ <laughs> Một cái xinh xắn dễ thương khác Nhã Phương Dạ Này nhã nhặn, dịu dàng ha Dạ cảm ơn anh Em ghét đàn ông ở cái tật xấu nào nhất Người nếu mà lăng nhăng em không có thích anh ta phải biết chăm sóc bản thân mình đừng có xòe xòa quá anh dạ. này gọn gàng sạch sẽ khác trấn thành được không phải phải khác chứ sao giống ngoài trang à, trấn thành được anh <laughs> này thuộc cũng loại trấn nước à <laughs> nhưng mà có được ờ, đuông dừa như anh thành không đuông nói chung là body xuất sắc đúng không ạ <laughs> cũng hot boy lắm đó trời ơi quảng cáo dữ trời vậy ơi đàn trai cũng ngon lắm mà đừng có giỡn đàn gái nhà em là hot girl rồi đó đàn trai cũng hot đó ý ờ, hot boy à chào chị xin chào chị cao ê đẹp trai tay thì kia gọn gàng ừ nấu ăn giỏi gu thẩm mỹ ổn ha dạ ổn em thích mẫu người bạn gái như thế nào mẫu người bạn gái của em là da thì ờ, trắng hoặc là nâu nâu cũng được ừ. cái đó không quan trọng quan trọng là ở cái tính cách cách nói chuyện á nhỏ nhẹ bây giờ em nghe bạn gái bên này nè nói chuyện em tưởng tượng cô bên này như thế nào em tin ở cái nhận xét của anh linh quan trọng ở cái ờ, người con gái của em là ở đôi mắt đôi mắt mà suy tư á hơi buồn buồn á đó là một người em rất là thích em thích gái nhìn vô thấy mắt buồn buồn hả mắt ướt á mắt ướt hả ờ giống như chị vậy đó nhưng vậy chị hả? là phải tùy theo lúc á lúc chị buồn mắt chị sẽ buồn ờ. lúc chị vui mắt chị sẽ vui làm Nói thư á khi buồn là ngủ khi buồn là ngủ ờ mà hồi hộp không hôm qua tới tới với chương trình hôm nay hồi hộp không hồi nãy em bước lên trên đây á em tính hỏi anh Nguyên linh là ở đây có máy trợ thở oxy hay không điều em không thích nhất ở con gái là gì hơi hô hô vậy dạ. hả cái tạo cho em một cái ấn tượng không có đẹp lắm ờ móm được không móm đừng đừng có móm giống như bà ngoại là được móm là như chị nè chị là móm nè chị móm là duyên là... nha móm duyên ờ, đó như là móm duyên là đẹp còn móm sọm nó khác <laughs> thôi đủ rồi nên thấy vậy là hiểu rồi vậy uh, em có thể gặp được bạn bên kia thì em nôn lắm rồi. À. nôn lắm không mình còn bước gia đình người thân nữa từ từ bình tĩnh à. nhi hôm nay em tới đây em tham gia đi với ai em đi với dì út của em với uh, hai người bạn dạ chào dì út với hai người bạn của bé nhi dạ lời đầu tiên cho phép em được uh, xin chào hai em chi dễ thương và tất cả các khán giả trong trường quay hôm nay cũng thấy um, uh, các bạn bên đó thì cũng dễ thương cởi mở trước mắt thì em chỉ thấy như vậy thôi Về sau thì em cũng chưa biết nhiều <laughs> thời gian và cơ hội nếu mà được thì bé nhi Nhi và bạn trai bên đó sẽ tìm hiểu thì em sẽ hiểu nhiều hơn Rồi à, vậy thì ý kiến của bạn thân Nhi thì thấy như thế nào ạ? Chào anh chị, ngoại hình là ok, đẹp trai <laughs> à, sạch sẽ gọn gàng đó em tính tình thì à, không có vô duyên đâu nói chuyện cũng rất là có duyên ẩm thực cũng hợp với em nên chị nghĩ là nếu mà hai em mà tìm hiểu là rất là thuận lợi rồi cảm ơn người nhà của bé nhi hôm nay em tới đây à, đi em đi với ai Dạ hôm nay đến tham gia cùng với em thì có anh Kiệt là sếp của em ở chỗ ờ, làm và bạn Huy là là người chơi thắng với em cũng rất là lâu và cùng với một bạn nữa. Đó đầu tiên ờ, em xin ờ, kính chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Bạn Toàn thì rất là chu đáo, biết quan tâm người khác. Bạn gái này rất là dễ thương, xinh xắn, hai người rất là hợp với nhau. Cảm ừ. ơn em trai. Cổng rào sẽ mở ra và không gian đó là của tụi em. Mở rào. Xin chào em Dạ em chào anh <laughs> ừ. Hôm nay anh đến đây thì cũng có món quà tặng cho em Đây là hoa hồng Tượng dạ. trưng dạ. cho vẻ đẹp và đẳng cấp Nên xin dạ. tặng cho em Em cảm ơn anh Em có thích ăn sô-cô-la không? Dạ em cũng thích Sô-cô-la dạ. thì có hai loại Một là loại ngọt và hai là loại đắng Anh tặng cho em loại ngọt này dạ. Loại ngọt thì hầu như là ai cũng thích ăn và rất là dễ ăn còn ừ. đắng thì người nào không ăn được sẽ không ăn và người nào mà cảm thấy ăn quen rồi khi mà thiếu sô cô la đắng rất là bồn chồn lúc nào cũng muốn ăn dạ. anh là loại thứ hai đó dạ <laughs> em cảm ơn anh trời ơi ảnh tinh tế quá ảnh tặng sô cô la ngọt còn Để ý ảnh là ảnh là sô cô la đắng đúng không dạ đúng rồi chị đây em cũng không có gì nhiều chuẩn bị một ca khúc tặng cho anh và hai mc và cả quý vị khán giả lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như chơi vơi nếu như đây là mơ xin cho tôi dừng thêm phút giây này niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau những phút giây buồn đau sẽ qua nhanh nghẹn ngào không nói nên lời hạnh phúc trao dâng lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta gần nhau vô giây còn mãi hát lên lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một đêm nhớ mãi đêm hôm nay ta trao những phút đắm say ta trao cho nhau giây phút khát khao hát cho tình yêu và xin cảm ơn tình yêu đêm hôm nay như mơ bao nhiêu yêu thương ta trao cho nhau giây phút khát khao hát cho tình yêu và xin cảm ơn tình yêu mãi mãi hay quá tài năng em trai dạ như thế nào em hát rất là hay em có thích đi phượt không dạ thích anh em à. cũng có hay đi em đang dự định sắp tới sẽ làm những cái uh, clip ẩm thực về miền quê á anh vậy thì dạ. sau này nếu như có thời gian em chỉ anh đàn nha khi mà đi phượt á mình sẽ cùng chọn một cái địa điểm rất lý tưởng anh đàn em hát hoặc là em đàn cho anh hát oh. dạ à. công việc của em thì thời gian như thế nào trong mỗi ngày ạ Dạ bình thường thì em một ngày em dạy khoảng 4 ờ, tiếng Ngoài cái khoảng thời gian em đi dạy đó thì em dành thời gian cho việc đi review các món à, ăn Dạ buổi tối hoặc là thứ bảy chủ nhật thì em sẽ dành thời gian để em đi quay Rồi tối về em tự edit tự làm một mình em vậy đó dạ. Công việc của anh thì làm bếp mà em cũng biết đó Đi sớm và về muộn nhưng mà hiện tại thì anh làm cái công việc bếp này chỉ có làm ca tối thôi Khoảng thời gian của anh làm là tầm khoảng 4 ờ, giờ chiều cho đến 10 giờ rưỡi tối Anh nghe giọng em chắc không có nghĩ em là người miền Tây đâu hả? đúng rồi anh nghĩ em là người ở thành phố dạ tại em bị lai like. <laughs> anh cũng bị lai like nè nhiều người nhận xét anh giọng nói giống giống người hoa anh biết nói tiếng hoa hả biết chứ vậy là nửa về nói với ờ, mẹ em với thằng em em mẹ em thằng em em thì ờ, đang làm bên thượng hải trung quốc á ờ bên thượng dạ. hải sau này về <laughs> nếu như có cơ hội anh sẽ trao đổi ờ, với gia đình em bằng tiếng hoa dạ nếu như em muốn học thì anh cũng có thể dạy cho em dạ vậy thì em dạy anh đàn anh dạy em tiếng <laughs> hai đứa về kết hợp hợp lắm bên này á đàn gái ngồi đàn dù em hát hết bài cảm ơn tình yêu anh phải ra được món trời quay lên review là bao hot mình nói về dự định là hai bạn bây giờ yêu nhau dành thời gian với nhau thế nào bao lâu mình sẽ tính tới cái chuyện kết hôn rồi tài chính sau đó như thế nào trước đó em đi đài loan thì em cũng từng làm rất là nhiều nơi và khi bên đài loan về thì em cũng có cái dự định là sẽ đi qua một cái ờ, nước khác để làm tiếp mà sau khi về đây thì được cái ừ, sự ờ, động viên từ gia đình gia đình em bây giờ thì chỉ còn lại ba và mẹ ở dưới quê thôi em có hai chị và hai chị đều lập gia đình hết rồi cho nên ba em rất mong em sớm lập gia đình thì cha cũng mong có ờ, cháu bồng <laughs> hiện tại em đã có công việc ổn định rồi cho nên nếu như có cơ hội để mà tìm hiểu một người bạn gái thì càng sớm càng tốt quan trọng là hai người hợp với nhau bây giờ chúng ta nói một câu à, để kết thúc cuộc nói chuyện ngày hôm nay mình đang suy nghĩ về về người đối diện thế nào hy vọng ngày hôm nay mình trao cho nhau một cơ hội để tìm hiểu em cũng nghĩ giống anh thì luôn nên cho mình một cơ hội anh là một người vui vẻ thời dạ. gian chúng ta để tay vào nút bấm còn bây giờ thì chúng ta lắng lòng lại và chuẩn bị ba hai một rồi nắm tay nhau chúc mừng hai bạn đã trở về một đội mình à, xin phép cho mình hẹn hò bắt đầu từ bây giờ rồi dạ, con chào gì ạ con chào cô hôm nay thì có duyên cho nên con có thể gặp được à, cháu của dì và xin phép dì cho con và cháu của dì có thời gian để tìm hiểu với nhau con hứa sẽ không bao giờ làm cháu của dì cảm thấy um, hối tiếc về cái món quan này hai nụ hôn đầu tiên sau khi bấm nút thủ tục này là phải bắt buộc đúng không ạ đúng rồi em rất thích thủ tục này xinh xinh đàng hoàng trời chứ nhào vô hôn liền vậy em rối quá em rối mà em rối khôn quá à em ạ dạ em nghe nói là thủ tục thôi chứ thực sự là anh cũng muốn điều này cho nên <laughs> em cho anh khẽ chạm vào môi em một lần Ê, lộn má má dạ rất là tự tin à, rất là thoải mái và thật sự mà nói thì hai đứa rất hợp với nhau đó chúc hai đứa sẽ sớm hạnh phúc và thông báo tin vui cho nam thư với quyền linh mời nhà gái coi thấy nhà trai nôn rồi đó nha <laughs> thấy vỗ tay nhiều quá chắc bên nhà gái xinh lắm đó rồi bây giờ chúng tôi sẽ mời nhà trai thấy chưa nhà cái trai hoành tráng chưa cái gì mà hú dữ vậy ôi nhà trai tôi hoành tráng lắm á nhà gái giới thiệu sơ sơ lý lịch trích ngang cho nhà trai nghe cái coi giờ mình giới thiệu một cái mình lấy tinh thần đi em xin chào mọi người chào chú Huyền Linh và chị Ngọc Lan à, em tên là Đặng Ngọc Xuân Lan em 24 tuổi hiện em là một chuyên viên trang điểm em thường chuyên làm tạp chí người mẫu à, em làm việc và à, sinh sống hiện ở Sài Gòn thôi mời em trai dạ xin chào chú Huyền Linh chào dạ con dạ chào à, chị Ngọc Lan, à, chào gia đình nhà gái, à, chào bạn gái bên kia. À, em xin tự giới thiệu, em là Tạ Đất Phát, sinh một 1995, quê quán ở Quảng Ngãi, hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương được 8 năm rồi. À, em đang làm nhân viên văn phòng ừ, công ty cống sứ Minh Long Một. Phát làm cụ thể là làm gì trong đó Phát? Chuyên dạ. môn của mình đó. chị dạ, em làm văn phòng mua hàng ạ. À. Chào dạ, em. Chào dạ, chị Ừ, dễ thương quá à. Để coi. Hồi nãy Nhìn nói là làm. Khô thấy không? dạ cái ưu điểm khuyết điểm của mình là gì dạ về ưu điểm của em là một người à, chịu khó trong việc à, rất là nhiệt tình có trách nhiệm với à, một việc mà mình nói ra còn về à, nhược điểm thì à, em biết nấu ăn mà nó không có ngon có thể là dụ như bạn nấu thì em có thể là à, phụ giúp các bạn chung đi qua ngó nghe vậy là thấy được được không được được ha phần hình là được rồi đó được ha giờ rồi. đi về để tôi uh, coi nhà gái coi sao mà qua mà coi tôi sao trời ơi ta tự tin ta mới đi qua bên kia ta kiểm tra chứ bộ ừ. đó thấy không chào chào uh, cô gái xinh đẹp mình có ưu điểm khuyết điểm gì về ưu điểm thì uh, em là người uh, uh, thích độc lập rồi tốt đây là một cái điểm cộng nấu ăn được không em biết nhưng mà không giỏi nấu được mấy món như em nấu canh uh, rau canh uh, canh cà chua trứng canh cái gì canh, canh cà cà, cà chua trứng, á. trứng. à cà chua canh trứng. màng mây đó à. đổ cà đổ mây mà đổ trứng canh vô thành viên mây à, canh, kim chi kim chi thịt heo ừ. à, hay là thịt ram những món xào thôi được rồi <laughs> có kim chi ăn là ngon rồi nha có tật xấu gì không nhà gái có chuyện gì xảy ra mà nó không được ý như ý mình mong đợi á thì thường em sẽ rất là cảm thấy khó chịu lắm tạo áp lực cho mình rất là lớn mình rất là dễ bị cọc thường mình trút cái tức giận không hài lòng nó vô ai em sẽ nhốt mình đó thường... nhốt mình ha à. vậy là dễ tự kỷ lắm <laughs> chứ có mà... nào trút vô người đối diện không à, thường rất là khó là bạn em thường ờ, nó chơi với em thì thường nói em tính em khá hướng nội được đó tôi thấy rằng à, hai cái tính tình này có lẽ là cũng hài hòa với nhau à, nhà trai nói chút xíu đường tình duyên cho nhà gái biết đi con cũng trải qua hai mối tình thì mối tình à, đầu tiên là mối tình à, thời cấp 3 thì mối tình thứ hai thì sau khi học đại học thì hai bạn em và bạn đó có quen thì khoảng hơn một năm rồi uh, gia đình bạn gái thì có bắt rễ phía gia đình em thì không chịu dạ kêu cứ ở chỗ nào mà điều kiện thuận lợi tốt thì ở chia tay vậy cũng, cũng buồn quá ha quen nhau mấy năm mà chia tay vì vụ đó dạ con quen um, hơn một năm ạ bây giờ cái quan điểm cũng dễ rồi ở rễ ở đâu cũng được ừ. quan trọng là ở đó mình có khả năng để phát triển kinh tế là tốt chú nghĩ rằng cũng tiến bộ rồi dạ đúng rồi à, nếu lần này mà bên nhà gái bắt ở rễ thì con tính sao dạ thì uh, trước mắt là hai bạn sẽ nói chuyện thì uh, nếu mà chỗ nào mà hai bạn phát triển được về ừ. về kinh tế thì uh, hai bạn sẽ quyết định là ở đó còn nếu nhà con không chịu bắt rễ thì chú sẽ tới đích thân tôi ngay chú gặp ba mẹ con để xin cho con được ở rễ nếu dạ. như ở nhà gái có đầy đủ điều kiện đúng không dạ sẽ tôi tốt quá được không dạ được ủa mà cái chuyện đó nó xảy ra lâu chưa dạ 2017 rồi là nay 4 năm 4 rồi năm rồi lúc đó nó còn trẻ bây giờ là lòng dạ của mình là sạch sẽ chưa tại gì vậy tại gì vậy là tình cảm của mình đó là nó đã qua chưa nó đã sạch sẽ chưa để mình đón nhận cái mối tình mới Bà hỏi tình cảm của giờ sao ai nó lòng dạ sạch sẽ chưa <laughs> làm như đi mua cháo lòng <laughs> <laughs> vậy đó thôi quê quá đi về trời đất ơi bà mối này biết rồi nhà gái sao nói cho nhà trai Chị biết hơi quê cho nên bây giờ em tự nói đi em trải qua ba mối tình hai mối tình là hết thời đi học rồi thì uh, nó nó rất là dễ thương nó kiểu ờ, tình yêu gấu bông thôi mối tình thứ ba mới quan trọng nè lâu không lúc mà em học ờ, năm nhất thì em có quen anh cũng mới năm nhất nên là mình còn ngây thôi lắm mình còn ừ. trẻ con lắm nên là khi quen thì mình cảm thấy là mình không có hiểu có nhiều thứ bất đồng về cuộc sống quan điểm tại vì anh anh ấy đã đi làm rồi nên là có nhiều thứ phải lo lắng rồi bây giờ nhà trai hỏi nhà gái nè mình muốn tìm một nửa mảnh ghép của mình như thế nào Em thích một người à, hài hước và vui vẻ Bạn có thể chơi thể thao Có thích nghệ thuật như âm nhạc, đàn, ừ. hát, à, vẽ vời Hay là có cái gì đó để dành thời gian riêng cho bản thân mình Em thích một người có thể yêu thương chăm sóc bản thân mình à, Hay ha Nếu mà họ có thể chăm sóc tốt và yêu thương bản thân mình Thì họ mới có thể chăm sóc tốt và yêu thương những người bên cạnh mình Bà khiêm tốn mà Nhà gái rất là thông minh ha Mình đáp ứng được nhiều nhu cầu của nhà gái đưa ra vậy con thì à, chắc nó trên 90 chín à, phần trăm rồi Trên chín chín phần trăm rồi nha Bây giờ nè, mình muốn như thế nào mình nói coi bà mối bà coi, coi giống bên bên mình không? Em muốn một à, bạn gái rất là lanh lợi Muốn bạn đó nhanh nhẹn sau này, dụ như là mình về kinh doanh buôn bán gì, chẳng hạn Thì bạn sẽ phụ giúp được mình Em muốn mở một cửa hàng sữa Sữa, sữa sao hả? thích bán sữa Dạ thì à, tại vì à, em nghĩ tới à, bây giờ nhu cầu của mọi người trong mọi giới tuổi thì người ta vẫn cần nhu cầu chăm sóc cái cái khả năng sức khỏe của mình. Có chiến lược. Dạ. Nó nghe là bây giờ thích hình mẫu con gái là ốm hay mập? Dạ thích um, bạn uh, ốm thôi. Dư ốm luôn á. nó nghe nè thích con trai mũi cao hay mũi thấp mũi cao đó bên đây dư cao luôn cao <laughs> cao quá trời cao à, rồi mình uh, hỏi ý kiến người thân đi đúng rồi để coi coi sao hai cho hai đứa trẻ gặp mặt đi ha bên đây em đi với ai bé à, em hôm nay em đi với mẹ và bạn thân của em à, à có mẹ theo nữa mình à, là mẹ của Xuân Lan dạ à, đến uh, chương trình mẹ cũng uh, cảm ơn uh, chương trình và ông Mai bà Mói dạ, thấy dạ. tương lai thì sao à, thấy thì cũng được mà hai đứa đều nhỏ hết nhỏ, <laughs> nhỏ từ, xíu từ từ nó lớn giờ nó phát triển nhanh lắm một vài năm mà gọi là nấu ăn ngon nuôi ngon là lớn lớn ngon lắm <laughs> hỏi bên nhà gái có bắt rễ không ở đâu có phương tiện mà ăn ổn định thì mình phải chấp nhận ừ. hay quá được, không? được đó, đó. đúng thời điểm rồi đó đúng người đúng thời điểm còn à, con đi với ai dạ con đi với um, gia đình con anh và sếp con ạ à rồi nào mời nhà trai Ờ, xin ờ, chào ờ, ông Mai là anh Quyền Linh và bà mối là chị Ngọc Lan. Em xin tự giới thiệu em là tên Huy là anh thứ năm của Phát. Dạ. Phát thì tính rất là chịu khó, thật thà, siêng năng, rất là cô hiếu với sống thì có trách nhiệm với những người xung quanh. Cũng mong cho gia đình nhà gái cũng như gia đình nhà trai cũng như hai bạn à, sau chương trình này thì hãy cho nhau một cái cơ hội à, để đi đến xa xa hơn ừ. anh năm thấy uh, em bé bên nhà em thế nào anh năm dạ em bé thì nhìn uh, tuy nhỏ chứ mà rất là dễ thương à, lanh lợi có cái tính là tự lập rất là cao cho nên uh, rất là ok dạ cảm ơn anh dạ, dạ kính chào nhìn linh và chị ngọc lan thì giờ à, mình là quản lý à, trực tiếp của bạn phát thì chúc em kiếm được à, một nửa tình yêu của mình thì anh thấy bên bạn gái thì cũng rất là ok anh mong thì hai bạn sẽ cho nhau một cơ hội cảm ơn rồi chuẩn bị mở rào nha mở rào chào Lan Hôm nay mình đến chương trình cũng có món quà tặng bạn à, Dạ em cảm ơn anh Em có một món quà muốn gửi cho anh à, Cảm ơn Thì đó là một cuốn sách à, thông điệp của nước à. Anh có thích đọc sách không? À, anh cũng có hay đọc lắm Dạ nhà gái tặng cho nhà trai một quyển sách Thông điệp của nước Dạ về đọc đi cho biết nó cái thông điệp nó là gì Nhà trai tặng bó hoa Thông điệp của hoa Dạ thì à, em thấy bạn là người đẹp hơn những cái gì mà bó hoa của mình nè trời ơi quá trời khéo miệng rồi à. <laughs> hả còn nữa hả dạ thì à, mình có à, thêm một cái à, gọi là một cái ly nước để khi nào mà em thấy khát nước thì em có thể à, nhớ tới mình dạ ừ, đẹp quá dạ em cảm ơn dạ. Thì, tới đây cháu cũng ừ. cháu rất ngưỡng mộ cháu rất ngưỡng mộ chú á em cháu cũng ờ, mong có một ngày đến đây thì cũng ờ, tặng chú một cái ly để uh, chú dùng nước ạ. Cảm ơn con. Trời dạ. ơi thiệt nó chu đáo sợ luôn. Trời, ừ. em cũng uh, xin phép tặng uh, chị ạ. Làm như quên đó. Dạ chị rất là cảm ơn em em có biết là chị là một cái người rất là đam mê sưu tầm về tất cả các ly các bình nói chung là tất cả mọi cái mà để đựng nước ừ. để uống dạ. nên rất là thích bây giờ á đứng lên hát bài tặng bạn gái coi coi à, đó mạnh mẽ lên nào rồi nào à, xin phép hát một đoạn trong bài vì yêu ạ yêu dù là xa ở nơi đâu anh xin được yêu xa dù thật xa nếu đôi tay yêu nhau thật sâu muôn nghìn cũng không xa cách đôi mình cùng yêu nhau mãi Hơi em vì tình yêu anh sẽ chờ em trong vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy nơi đây mình anh tìm bóng em như chim lạc lối ngày giờ đêm khóc mưa trong lòng sông tố rét mưa sao chưa sắt nỗi buồn yeah. và gái đáp lại liền luôn à, em sẽ hát một bài hát của Văn Mai Hương đó là một ngày 200 năm Nhớ lại nhớ khi ta vừa mới quen Hy vọng tan theo ánh dương chiều Nhớ lại nhớ khi ta vừa mới yêu Cho tàn nhà lên ánh bình minh Rồi, về chỗ ngồi đi Rồi, bây giờ hãy nói chuyện nhau đi, thoải mái chưa nào à, Em muốn người bạn trai của em như thế nào? là một người bạn trai thì em mong là họ ở bên cạnh mình và ờ, có thể là giúp đỡ giúp đỡ uh, sát cánh với mình những cái lúc uh, uh, khó khăn hay là hạnh phúc trong cuộc sống uh, đồng cảm và có lòng trắc ẩn em cảm thấy mà hợp thì phỏng bô lao thì em có thể uh, xác định cho hôn nhân của mình hôn nhân thì em chưa có nghĩ tới nhưng mà ừ. nếu mà thật sự uh, có những cái tiếng nói chung có thể đi xa với nhau thì cái chuyện đó có thể uh, tính à, anh có phải là một người uh, hài hước và vui vẻ không anh bình thường ở ngoài rất là, là nói chung là làm cho mọi người á, cười rất nhiều nhưng mà do tại cũng là đầu tiên lên chương trình á, thì cũng không có được à, à, tự nhiên thể hiện mình rồi bây giờ hai đứa cưới nhau là là thích đẻ mấy đứa con nói đi quan điểm của mọi người dạ theo con thì à, khoảng là ba mình là ba là đủ thì à. à con cái thì do ông ông của ông trời cho mình thôi à, em thấy hai là đủ nói chung là cũng không biết được cái chuyện tính À. à, mình tính thì không bằng trời tính <laughs> bây giờ có chuyện vậy nè đứa ở bình dương đứa ở sài gòn đúng không dạ nhưng mà em em đang ở tây ninh về địa lý là nó hơi xa nhau đó rồi giờ ví dụ mà tìm hiểu nhau rồi sao mà tìm hiểu nó xa xôi vậy rồi tính sao dạ hai tuần em sẽ về thăm gia đình bạn gái chưa hai tuần nếu ta thương quá tuần nếu mà thương quá ta ở dọn vợ luôn có ai bà con quen gì tây ninh không vợ gặp đâu có vợ gặp đâu có <laughs> đấy là đối với em thì ờ, khoảng cách không xa nếu chúng ta xem là xem nhau là tất cả đó cái này vui nè đó đó giờ bây giờ bắt đầu thể hiện tài năng rồi đó từ từ nó mới vui đó à. mình đưa ra quyết định thôi dạ. ok dạ dạ thì trước khi ờ, bấm nút mình có một món quà à, tặng cho em bất ngờ ừ. thì à, à, mong em nhắm mắt lại đi nhắm mắt lại thấy nhà trai dạ. ga lăng chưa à, chúng mình lên đại chỗ tự à. lấy chứ con lấy gì lấy nhà <laughs> trai dạ có nhiều tan, cái bất ngờ tan, quá tan, tan. Wow. mở mắt ra nào anh cũng mong món quà thì à, mong em mở cái à, cái sợi dây thì à, em sẽ biết được những cái cái tấm lòng của anh trong đó cuộc đời tôi 36 năm anh chưa đọc chữ ra gì đó đọc chữ trên cái bong bóng kìa có chữ đó nhân gian rắc rối bộn bề thôi em bỏ hết trở về bên anh trời ơi trời ơi đây nè cái dòng này mới quan trọng nè để cao lên rồi đọc đi anh đọc đi anh vậy yêu ơi anh đợi em 26 nào bánh trưng này à, em cảm ơn anh à, món quà rất là dễ thương <laughs> chương trình cũng đến đây cũng ờ, tạo cho mình một cái duyên thì mình sẽ trao nhau cơ hội để có mang đến cái nợ cho mình rồi về ghế dạ. ngồi cảm xúc bây con con con con con con trời ơi Bạn sẽ xích ra đây này, xích ra đây Đúng rồi, xích ra giữa nè anh cũng có món quà nho nhỏ dạ à, xin gửi tặng em ừ. anh cho, cho anh xin phép được đeo em à dạ trời ơi quỵ xuống cái là rối luôn đó đã dạ, tay cảm giác thế nào rất là bất ngờ tại vì em không nghĩ là có một người sẽ chuẩn bị rất là nhiều quà cho mình như vậy rất là cảm động ok rồi về ghế ngồi đi chúng ta chuẩn bị tiến hành thủ tục thôi The Great Wave Toshiba Chúng ta lắng lòng mình lại Cảm xúc thế nào chúng ta làm theo con tim lúc đó Bấm với không là quyền của các bạn Sau 3 tiếng đếm Chúng ta sẽ đưa ra quyết định bằng chính trái tim của mình Một Hai nắm tay nhau nào chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau mẹ tương lai ngồi đó đó dạ. mình nói xin phép bác và cho tụi con quen nhau dạ, dạ con xin phép bác con ờ, xin phép được quen em Lan còn nếu được sẽ tiến đến lâu dài và hứa sẽ yêu thương chăm sóc cho em Lan ạ à. Rồi mong rằng hai bên gia đình sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hai đứa nhỏ Chúc hai đứa hạnh phúc nha Dạ con cảm ơn Tuyệt vời lắm nha